mời nhà trai à, ngồi đi em mời nhà gái giới thiệu về mình à, dạ xin chào à, anh quyền linh và chị ngọc lan em tên là trần thị mỹ tiên em là sinh viên học khoa cơ khí năm nay là sinh viên năm tư wow cơ khí em học bách khoa à? dạ hiện tại thì đang sống ở đâu dạ em đang sống ở thành phố thủ đức quê mình ở đâu mẹ em thì ở quảng ngãi còn ba em thì ở đồng nai rồi mỹ tiên còn rất là trẻ sinh viên Đại học Bách Khoa, sinh năm 2000. Mời nhà trai. Trước tiên xin gửi lời chào đến à, anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và ừ, tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này. Em tên là Thái Sắc, em sinh năm 94. Trước em cũng là sinh viên Bách Khoa nhưng mà Bách Khoa Hà Nội. À, Bách Khoa Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Tên là gì? Thái Sắc ạ. Thái Sắc hả? Dạ. Chúng ta là sắc thái vừa thái vừa sắc <laughs> học bách khoa là sắc học cái gì à, em học ngành uh, điện ngành điện điện dạ rồi ưu điểm khuyết điểm của nhà gái thế nào nè dạ thì mới gặp thì em hơi ngại thành ra là hơi ít nói nhưng mà ừ. khi mà gặp lâu rồi thì em nói hơi nhiều em còn nói nhảm nữa ừ. tức là rà trúng đài em là bắt đầu là em bung luôn dạ em bung luôn em kệ người ta luôn nhiều bữa em đi chơi với bạn em về xong em kiểu chết rồi mình nói nhiều quá không cho nó nói một câu nào hết trơn Trời ơi Ủa là em nói nhiều tới mức đó luôn á hả? Dạ, hồi đó lúc em còn nhỏ chị Cái mẹ em bị đau đầu, cái mẹ em kêu là Tiên ơi tôi xin lỗi mình chứ mình đừng nói một giây cho tôi đỡ đau đầu được không? <laughs> em vẫn nói Dạ nghĩ sao mẹ? Bởi vậy nên là khi mà em giận cái gì á là em hay lôi ra em nó qua nó lại Trời ơi mình không có giận đâu nhưng mà Nhưng mà vậy á ai hiểu hiểu Ờ Dũng chưa hiểu lắm <laughs> vậy á chị rồi bây giờ khuyết điểm là gì dạ đó là khuyết điểm của em á chị dạ, ưu điểm là khuyết điểm luôn dạ nó nhiều lắm em còn bị đơ cơ mặt nữa chị Ý đơ là... hả dạ là mặt em nó cái gì này đơ như cây cơ đó hả <laughs> cái gì người nhà em nói là chị mà để cái mặt này hả người ta tưởng nó chị chê người ta à <laughs> em cười á chị <laughs> là cười là chỉ cười tới đó thôi hả dạ cười tới đó để hồi tôi qua tôi coi coi đơ mặt đơ thế nào thái sắc nè ưu điểm khuyết điểm là gì về ưu điểm là em là cũng là kiểu làm về lĩnh vực kinh doanh có nghĩa ừ. làm sale cũng có một chút về cái năng khiếu để giao tiếp khuyết điểm của em thì uh, là người hay suy nghĩ và thứ hai nữa là cũng hơi một chút gì đó nóng tính nóng tính hả vâng nóng tính không phải theo kiểu vũ phu đâu chỉ là nhiều lúc công việc stress hay gì là mình kiểu như phát nóng lắm là làm gì cũng chỉ là hét thôi chứ không có làm gì cả hét lớn không ờ cũng bình thường bây giờ hét thử đi anh ơi đừng có hét từ từ từ để chuẩn bị tinh thần em bị giật mình bây giờ mình giả bộ mình nóng giận cái gì đó cái mình mình hét lên thử coi nó mức độ nó tới cỡ nào đặng bên đây người ta còn chuẩn bị tinh thần đâu em không hét to đâu em chỉ là lời thôi nhiều lúc là kiểu như là đập bàn đập ghế thôi còn nghĩa là mình trong tập kiểm soát không có gây sát thương cho người khác dạ, đúng không dạ chứ nóng mà sát gây sát thương người khác cũng mệt lắm á <laughs> không có đâu không có an tâm rồi an tâm chưa ừ, nãy nghe nóng cái hết hồn phải đi qua coi liền luôn vậy đó dạ. mà nghĩa là thấy ngoại hình được Đúng hỏi có được tình duyên thế nào nói được. với ngọc lan nghe à, ờ, nào. yên tâm quá Giờ đường tình duyên ờ, ngày xưa của mình như thế nào nói cho chị nghe coi à, Em thì có hai mối tình à, Một mối tình là từ thời cấp 3 Và một mối tình là từ ờ, năm năm 2 đại học à, Mối tình học sinh thì ờ, cũng theo kiểu như là thích thích thôi cũng ừ. Chứ phải là yêu Còn đến mối tình sâu đậm thì năm 2 Lý do chia tay là có nghĩa là còn trẻ Thành ra là nhiều cái là mình cũng chưa từng chưa trải Chưa chín chắn hả? Dạ vâng, chưa ừ. chín chắn Thành ra là chia tay rồi bây giờ chín chắn chưa? Chín chắn hơn một chút ạ Bây giờ à, mình làm việc vậy có đủ kinh tế để có thể lấy vợ chưa hiện tại thì em nghĩ là đủ đủ đã đủ mà khoảng bao lâu thì mình nghĩ đến cái điều đó em nghĩ để lấy vợ thì em nghĩ khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa khi mà kinh tế mình vững Ừ, thì lúc đó mình một hai năm dạ. có định hướng rõ ràng luôn ừ, rồi à, okay. à, bây giờ tới nhà gái nè mình nói về cái ờ, đường tình duyên của mình nó như thế nào đi hồi nhỏ thì mẹ em cũng thích ăn diện cho em lắm á chị thành ra là mọi người cũng hay ờ, kêu em là con dâu cháu dâu này nọ hồi năm lớp 8 thì em dạ. cũng được mẹ cắt mấy cái tóc mà nó hơi kỳ kỳ mấy cái tóc đầu nấm này nọ nên là có một bạn nam đầu gối trong trường thích em mà chặn đường em chị chặn đường đi học của em em sợ của em tán cặp được mặt người ta luôn lớp 8 thôi đó hả dạ người ta chặn đường em á chị chặn nó làm cái gì nó chỉ chặn thôi nên nó kêu là là bạn gái đi rồi nó chọn đi cho đi học mới chặn thôi em sợ của em tán cặp trên xong em đi học là đó là em tính một mối tình của em đó hả <laughs> người, người ta có tỏ tình với em rồi chị đó là một mối ừ. tình chứ <laughs> tại mình tán nó thôi <laughs> chứ không không có tán thì chắc cũng tới rồi à. cái mối tình nào lịch sử hơn tình đó nữa không thì năm lớp 10 thì em có quen một bạn nam cũng được một tháng con gái mà thích đeo đồ cặp đó chị em đòi bạn mua đồ cặp cho em đeo xong em đeo được đâu tuần hai tuần cái em làm mất cũng em không <laughs> em làm mất xong cái tụi em chỉ không chơi với nhau nữa trời ơi trời ơi mối tình học sinh đó tại không đền nữa đó nó lại mất phải đền vậy là hai mối tình nó vậy đó hả dạ dạ vậy cũng chưa phải là mối tình gì lắm ha mặt đâu có đơ đâu mặt dễ mặt thương cảm xúc mà đơ dễ đó mình tập nó dễ lắm tiên học bách khoa dạ. học nghề cơ khí dạ. Ủa sao con gái mà học nghề cơ khí nha Thì do cái đường tình của em nó trắc trở quá Nên em hay kiếm mấy cái môi trường mà có mấy bạn nam á Để em đi vào cho nó đỡ trắc trở Hợp lý Đỡ trắc trở Hợp lý Đó hồi đầu là em học cấp 2 là em có vô chuyên lý nhóm chuyên đó thì chỉ có một bạn nam duy nhất và ba bạn nữ sau đó cấp 3 các em dốt lý luôn em cũng không định vô bách khoa đâu mà bạn thân em kêu là bây giờ ta học ở trường đó mày học trường kế bên đi cho nó chưa hai đứa mình đang cơm trưa các em cũng vô mà bách khoa nhiều nam mà đúng không anh đúng rồi đó anh chị thấy không cái em vô ai về đâu cái môn mà em vô cái ngành mà em vô toàn nữ không cơ khí sao nữ nhiều ta cơ khí học yếu nữa luôn em học ngành dệt may á chị cơ khí nhưng mà cơ khí dệt may à dạ có 8 nam trên 93 nữ cơ khí có câu thơ gì quen thuộc á nhớ không không biết anh anh bên kia có biết không ta có, không câu gì đâu đọc thử coi thơ thì chắc là em không biết rồi nhưng mà em chỉ biết là con gái cơ khí thì uh, hơi mạnh mẽ một chút em biết là như vậy thì em đoán vậy thôi chứ không biết đúng trong không? trường em có lưu truyền câu thơ là Trai bách khoa như chim anh Vũ Gái bách khoa như củ sắn lùi anh Gái bách khoa như củ sắn lùi anh <laughs> à, à rồi con này có nghe rồi Con nghe Hồi đó quyết định học bách khoa Xong rồi cái thời gian mình học ở trong đó rồi Mình có bị à, nghe người ta nói là mình khô khan không? Mấy bạn nữ vui lắm chị Ý là chỉ hơi thiếu nam thôi chứ mấy bạn nữ vui lắm Chính vì quá nhiều nữ cho nên cũng chưa có một móng nào hết <laughs> Dạ hai mối tình lãng nhách à <laughs> trời ơi mối tình học trò người ta dễ thương gì kêu lãng nhách à, chưa có coi như chưa có yêu đó thật ra là nó chưa có gọi là tình yêu đâu bây giờ mình muốn có một cái người tình như thế nào em muốn anh đó phải ờ, cao to một chút để còn che chở cho em nữa ngó ngó quên rồi nãy tôi đi qua mà tôi quên ký ức tôi quên không biết có, có cao to không có ngon lành không phải thằng này đâu không phải thằng này đâu ngon lành ngon còn gì nữa không gì nữa nếu mà anh biết nấu ăn thì tốt em thích ăn lắm thời sinh viên thì em cũng ở, ở phòng trọ ở ký túc xá thì bắt buộc phải biết rồi sinh viên thì nấu mì gói đồ thôi nhưng mà ai trải trải thời sinh viên thì cũng đều biết nấu hết vấn đề là nấu có ăn được hay không đúng thôi. rồi chứ ai cũng biết nấu hết trơn á còn gì nữa không dạ với lại uh, em hơi kém toán nên là anh có giỏi toán không anh anh kèm toán cho em ra trường vậy là đi tìm thầy giáo đi vậy là đi tìm thầy giáo đi <laughs> Gì vậy? nghiệt ngã ghê vậy đó Phải toán không? Ba môn toán lý hóa thì toán là môn tốt nhất của em Dân Bách wow. Khoa là giỏi toán Bên đây là ừ. ừ. cơ khí dệt may nên nó hơi hơi yếu yếu về toán ừ. Nhưng mà vô Bách Khoa là phải toán lý hóa giỏi Còn gì nữa không Tiên? Đúng thầy rồi đó em ơi Anh có ăn được đồ ngọt không anh? Còn Thực gì? ra đồ ngọt thì có ăn được nhưng mà Em thích ăn đồ ngọt lắm Con gái mà thích ăn chè nè Ăn chè, ăn bánh Dạ, uống trà sữa ý là hỏi về cái sở thích ăn uống để coi có hợp nhau để nó mua luôn hũ đường để nhà ăn đường đi <laughs> thực ra thì nếu mà ăn bánh kẹo thì ok còn uh, trong thức ăn thì em thì người ngoài bắc á thì ừ. cái đồ ngọt thì cũng hơi kỵ một chút nhưng mà nếu mà người mình yêu thích thì cái đó thì không sao vì rồi. yêu là làm được hết dạ còn cường à, tôi thấy cái kia rồi <laughs> đúng rồi anh ăn được mắm tôm không anh người ta người bắc là người ta phải ăn được mắm tôm à. rồi bún đậu mắm tôm À, đúng, đúng rồi đúng rồi bún đậu à. mắm tôm đặc sản luôn bánh ngọt ăn với mắm ừ. tôm ngon lắm á <laughs> thôi còn yêu cầu đó. của uh, em trai sao nói chị Lan nghe đi dạ em thì uh, chỉ cần một người phụ nữ biết suy nghĩ thôi nói chung là biết lo cho chồng xinh chắn một chút xinh là có xinh đó. dạ chỉ cần mình thôi còn tính cách theo em nghĩ là có nghĩa là hợp hay không hợp thì khi mà đã đến với nhau thì cái đó thì mình sẽ hòa hòa dung hòa ừ, đúng rồi dung hòa với nhau ừ. dạ. để hỏi coi bên đây có biết suy nghĩ không nha <laughs> trời ơi ngại quá biết suy nghĩ về tương lai không ví dụ như hai đứa sau khi mà quen nhau rồi có biết suy nghĩ về cái chuyện nhường nhịn nhau để mà xây dựng không em bình thường thì em hay chơi với các bạn nữ rồi em còn là chị cả nữa nên là em phải nhường nhịn rất là nhiều rồi nên là bây giờ em không có yêu cầu quá đáng nhưng mà em cũng mong anh có thể cho em biết cảm giác được nhường nhịn à, biết sao chị phải hỏi kỹ không tại vì dân bách khoa con gái bách khoa cá tính lắm cá tính mạnh mẽ cho nên nó có có những cái mà các bạn không có được mềm mỏng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 không tắm xong rồi xịt nước hoa che lên <laughs> sao thái sắc mình có trong tình trạng đó không <laughs> em thì gọi chung là cũng trao chút một chút <laughs> về bản thân dạ cũng có tắm sạch sẽ mới xịt nước hoa chứ dạ có em cái đây có ừ. dạ. bữa nào mà lỡ quên không có tắm thì cũng đừng xịt nước hoa nha à, còn thái sắc mình không thích điều gì ở phụ nữ phụ nữ thì em nghĩ là ham chơi và đặc biệt là okay, okay không hiểu biết ừ. điều đó là em sợ nhất dạ. rồi bây giờ mình uh, hỏi kiến người thân chút xíu em trai đi với ai em đi với uh, em trai em đồng nghiệp luôn à đồng nghiệp hả dạ, dạ. chào em em thấy bạn à. gái bên kia có hợp lý với đồng nghiệp của em không <laughs> À, lời đầu tiên cho con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý giả đang xem chương trình. À, con tên là Thịnh là đồng nghiệp của anh Sắc thì hai anh em cũng chơi rất thân thì lúc mà vào công ty tới giờ nói về bạn gái bên đây thì em thấy một ờ, bạn gái rất là xinh xắn nha dễ thương nữa tính tình thì vui vẻ nè thấy cá tính là rất phù hợp với anh rồi đó <laughs> hôm là bạn gái anh hai anh chị có cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau hơn vậy đó em đi với ai tiên ờ à, dạ em đi một mình chị dạ thôi không sao ở đây là mọi người sẽ cho em ý kiến nhiều hơn nữa nhưng mà quan trọng vẫn là cái cảm giác của mình dạ bây giờ ta mở rào nha bắt đầu mở rào ờ, hôm nay em đi cũng là chuẩn bị sẵn một cái món quà thì uh, chắc cái lên là sở thích của em rồi <laughs> thích ăn đồ dạ. ngọt đúng không ạ uh, món quà này thì em cũng anh cũng gửi cái uh, tâm tư vào đây là chúc em tìm một người đàn ông ngọt ngào y như cái bánh kem này <laughs> dạ, dạ. thì uh, em thì có sở thích là đọc truyện truyện tranh này là của một tác giả việt nam thì cái bộ truyện này tên là 17 năm ánh sáng nó nói lên cái quá trình mà hai người theo đuổi nhau một người theo đuổi một người còn lại giống như là âm thanh mà theo đuổi ánh sáng gì đó thì em tặng anh okay, mong là anh sẽ thích ừ, anh cảm ơn rồi mình về ghế ngồi đi ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi các bạn sorry nãy giờ anh cũng hơi run một chút á thành ra vẫn chưa chưa biết được tên của em á có nghĩa là không không nhớ dạ em tên là mỹ tiên á anh mỹ tiên cô tiên xinh đẹp à. anh cứ nhớ vậy là được từ <laughs> từ tính à, okay. có bài hát cô tiên năm 2000 đó dạ đúng rồi em là học ngành cơ khí là hiện tại là ra trường gần ra trường đúng không Dạ Ủa là em Thủ Đức là đoạn nào ta? Ở đường, đường nào? Bởi vì anh cũng ở Thủ Đức á Em mới gần ngã tư MK anh Thực ra là anh mới vô thành ra không không không không, không uh... <laughs> À dạ Vậy mà không hỏi Có nghĩa là biết là Thủ Đức là gần thôi Còn anh là dạ. do mới vào nên không, không không rõ đường ở đây trong này lắm dạ. Em có điều gì cần hỏi anh không? Anh thấy em có với anh không? Với anh không? <laughs> với gọi chung là xinh đẹp Vậy là mình đi làm rồi đúng không anh? Đúng rồi, anh đi làm Thì rồi. anh có dành thời gian ra để ở bên em được không? Ờ, thực ra hiện tại là anh đang ờ, ở trong này một mình Thì ờ, cũng muốn có một người phụ nữ buổi tối thì có thể là ngồi nói chuyện Sau cái quá trình công việc bị áp lực hay gì đó thì có cần một người tâm sự Ủa buổi tối thôi, còn buổi sáng không được anh? Buổi sáng thì đi làm Buổi sáng bà đi học bà ơi Trời ơi, đi học online luôn Buổi sáng làm thì làm gì có thời gian, <laughs> chỉ có cuối tuần thôi dạ hỏi coi bây giờ ví dụ sáng em muốn anh qua anh đưa em đi học rồi mình ăn sáng rồi mình đi rồi em đi học anh đi làm được không thôi em ngại chịu <laughs> quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào trao đổi cho nhau nghe đi thực ra thì đối với em ờ, hôn nhân có nghĩa là người bắc hơi có cái gì đó nó hơi ờ, hơi giống như truyền thống một chút đối với em hôn nhân là cả đời có nghĩa là mình sẽ sống với người phụ nữ mà mình yêu là ờ, người là người vợ của mình là sẽ sống cả đời với người đó ba mẹ em hôn nhân cũng tan vỡ nên là em cũng muốn có cái gì đó nó vững chắc một tí em cũng hơi sợ cái cái hoàn cảnh quá khứ nó lặp lại á em thì chủ trương của em là không cần quan trọng là bề ngoài như thế nào nhưng mà chỉ quan trọng là người đó có cái tính cách mà mình yêu thích thì em có thể sửa đổi bản thân cho phù hợp với lại nửa kia còn những việc nữ công gia chánh nếu em không biết thì em có thể học và anh có thể chỉ em dần dần cũng được em có thể nói rõ cho anh là em thích người đàn ông tính cách như thế nào em thích người đàn ông tinh tế chữ tinh tế cũng có nhiều điều quan trọng lắm anh đúng rồi chính xác thực ra thì anh cũng nói luôn là anh không tinh tế bởi vì là em hiểu là dân kỹ thuật có cái gì đó nó hơi khô khan <laughs> ừ, dạ yeah. bây giờ à, thằng trai có thể hát tặng bạn gái một bài hát nào đó mình tới mình nắm tay bạn gái mình hát đi <laughs> à... tiến tới dạ <laughs> sau đây em xin hát ca khúc là say you do đi một đoạn là say you do nhé ờ gặp nhau một chiều thu tháng mười Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi Tại vì mình con trai phải làm sao Anh rung dữ vậy anh? À run lắm, <laughs> hơi run một chút Dạ, anh rung yeah. Rung bạc bạc bạc bạc Hơi run, dạ Em hát hát lại đi Hả? Em á? Ừ, em hát đi, em hát em, bài hát Điều em hát một câu rồi được không anh? À ok Em không là nàng thơ anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ hết rồi hết rồi hết rồi mới nửa câu hay đó ừ, quên lời mọi người bây giờ hai bạn về chỗ nè bây giờ mình uh, sẽ để tay mình nút bấm đi ừ. nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó bạn gái là một người còn rất trẻ nhưng bạn ấy ờ, rất là năng động đó nha bạn ấy rất là vui tính luôn á cá tính nữa chủ động chủ động luôn á có sự trải nghiệm nhiều đó bạn nam này cũng là một bạn người nam. rất là sâu sắc đúng rồi bạn gái hài hước lắm đó hai bạn này đẹp đôi một hai ba rồi chúc mừng các bạn <laughs> đôn quá ha em đôn quá em bấm nhanh quá vậy trời nhanh vậy đâu em sẽ tự động mà cái gì càng sớm càng tốt <laughs> hãy nắm tay đi chúng ta dạ. chính thức hẹn hò với nhau đó nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ chăm sóc được mối tình này nó sẽ đủ lớn gia đình của bạn gái cũng đang theo dõi chương trình đó ừ, hãy nói vài lời với người lớn đi à, thì trước tiên cho uh, cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác với em tiên thì uh, hy vọng bác có thể gửi gắm em ấy ờ, cho cháu cháu uh,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 01 có chức năng xây đá và làm sinh tố tự động cối xây bằng nhựa an toàn không chứa BPA dễ dàng tháo rời cối dao để vệ sinh và hai đứa xuống dưới ăn cái bánh để cảm giác ngọt ngào của ngày đầu mới gặp mà gỡ dạ em cảm ơn chị dạ.